chào tất cả cô chú anh chị cùng tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh sổ số miền Nam của mình. Và sau khi kết quả sổ số miền Nam đã sổ ra, mình cùng tiếp tục ngồi lại đây điểm qua kết quả của ngày hôm nay cũng như đưa ra những cái dự đoán chỉ ra những đường cầu cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai đúng không ạ? Và kênh mình chia sẻ thì à, nhằm mục đích tham khảo cũng như chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Thì mọi người yêu mến kênh thì đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ kênh để mình có động lực tốt, mình lên video đều à, chia sẻ cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo ngày quý anh chị nhé trước mắt tất cả mọi người đây chính là cái bảng kết quả mở thưởng ngày đầu tuần ngày thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Thì ngày này thứ hai thì cũng có ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau đúng không ạ? Điểm qua kết quả của đầu tiên ở đối với đài thành phố Hồ Chí Minh thì có đầu sổ ra là có số 69 và đuôi là có số 71. À, đặc biệt tổng 8 và là càng 9 đúng không ạ? Tiếp theo Đồng Tháp thì có đầu là con số đã sổ ra 73, đuôi là có số kép 88 tổng 6 và là càng không và Cà Mau thì đầu sổ ra là con số 31 đuôi là con số 63 tổng 9 và là càng 2 đúng không ạ Rồi điểm qua các đầu lô tô của các tài thì có thể thấy đối với thành phố Hồ Chí Minh thì từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì không có đầu số nào bị câm đúng không ạ? Các con lô sổ ra được nhiều thì nó gồm có con đầu 8 là sổ ra khá là nhiều đúng không ạ? Đầu 8. Số ra được 5 số. Và con kép thì có con 99 luôn, Lô hai nháy thì không có số nào. Ngoài ra thì à, kép cũng không. Rồi thì đối với ở đồng tháp thì đầu số 0 là bị câm. Tiếp theo đó là đầu số 5 là bị câm đúng không ạ? Và tới Cà Mau. Tới Cà Mau thì à, các bạn có thể thấy Cà Mau thì đầu số 1 tiếp tục đầu số 1 bị câm và à, ngoài ra thì à, đầu 2 cho đến đầu 9 thì không có đầu số đang bị câm đúng không ạ và cùng điểm qua kết quả ở trên kênh của mình có bắt cho tất cả mọi người đúng không ạ thì một thời gian à, kênh của mình ăn khá là dài khá là thông đúng không ạ thì ngày hôm nay liệu chúng ta có hái là thành công hay không thì tất cả mọi người cùng chú ý và cùng để ý xem à, xem số của mình có chia sẻ tất cả mọi người có gặt hái được thành công hay không các bạn nhé và mình chia sẻ thì hoàn toàn là miễn phí thì mọi người Ờ, bất chút thời gian đăng ký kênh cũng như like ủng hộ mình để mình có động lực tốt hơn và giúp cho tất cả mọi người có số những cái cầu đẹp các bạn nhé đầu tiên thì à, mình có ở thành phố Hồ Chí Minh mình có chốt cho mọi người con 6556 đúng không ạ 6556 thì cũng khá là tiếp đầu tiên có 619 các bạn khá là tiếp 6556 6556 thì được 57 ừ. Ờ, vậy thì à, thành phố Hồ Chí Minh không ở lãi thành công rồi đúng không ạ Đồng Tháp thì có con 26 và 62 tới Đồng Tháp thì mình có chốt cho mọi người con 26 và 62 đúng không ạ 26 62 thì cũng khá là tiếc Đồng Tháp thì không gặt hái thành công rồi Cà Mau 46 và 64 đúng không ạ 46 và 64 46 và 64 ở đây có 65 vậy thì à, 64 65 à, và 63 trừ lại còn 64 cũng khá là tiếc anh chị Đấy, đúng không ạ vậy thì kết quả kênh là nên trắng bảng rồi đúng không ạ đầu đuôi thì 0660 5885 2442 và 0770 đúng không ạ nhìn trên cái bảng kết quả thì không có rồi 0770 thì ở đây có 71 các bạn ạ toàn bị sát nút thôi quý anh chị đúng không ạ 70 thì đây có 71 69 đúng không ạ trừ lại có 70 vậy thì à, tổng kết kênh ngày hôm nay duy nhất kênh ngày hôm nay bị trắng bảng quý anh chị ạ thì mọi người yêu mến kênh mình thì à, bất chút thời gian ấn like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình mình có động lực tốt hơn mình à, giúp cho tất cả mọi người chia sẻ cho tất cả mọi người những con số à, có cơ hội vào bờ các bạn nhé và đối với ngày mai thì à, à, ngày mai thì thứ ba thì có ba đài đó là bến tre vũng tàu và bạc liêu đúng không ạ thì mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người một cái đường cầu ở đài à, vũng tàu nhé quý anh chị nhé chỉ bất kỳ nhé mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người ở cái đài vũng tàu này thì cầu này nó ăn được ba um, bốn hôm nay rồi đúng không ạ được 4 hôm nay rồi thì mình sẽ tiếp tục mình chỉ cầu cho tất cả mọi người để tất cả chúng ta đều tham khảo và cũng như có cơ hội để chúng ta nắm bắt được cái đường cầu này đúng không ạ? Đường cầu này là đường cầu xong thủ lô các bạn nhé. Mình sẽ chỉ bắt cho tất cả mọi người từ ngày mùng 7. xong thủ lô bắt từ ngày mùng 7. 7 tháng 2 đó đây đối với đường cầu này thì à, à các bạn để ý mình có chỉ cho tất cả mọi người nhé con số ở giải G4 các bạn nhé G4 và giải G6 G6 thì con số đầu tiên các bạn bỏ đi các bạn nhé các bạn lấy con số thứ hai này đúng không ạ là con số 5 đúng không ạ và G4 G4 thì con số G1, G2, G3, G4 G4, G5 các bạn nhé G5.3 các bạn thì các bạn lấy con số dựa này đúng không thì có con uh, à, 3553 nhớ lại đúng không ạ có con 35 35 và 53 chơi cho ngày à, tuần tiếp theo đúng không ạ thì lên tuần tiếp theo các bạn có thể thấy đây đến vâng, tuần tiếp theo tuần tiếp theo thì ờ, có còn 35 đây đúng không ạ đây 35 và 53 thì ăn đặc biệt 53 luôn các bạn nhé ăn đặc biệt 53 luôn đúng không ạ mình có cho nó lên cho nó để ờ, bắt cái cần cầu ngày mai luôn đúng không và theo như cái đường cầu này thì tiếp tục ngày mai sẽ có ngày mai sẽ có con lô đó là 8668 đó ạ 68 86 và 68 chơi trong ngày hôm sau đúng không ạ thì lên cái bảng kết quả này các bạn tiếp tục ăn ở đặc biệt 86 luôn các bạn nhé đây ăn đặc biệt 86 luôn đúng không ạ khá là rực rỡ đây 86 và 68 thì à, ăn được cả hai nháy luôn các bạn ạ đây ăn được cả, cả cặp nhất đây 68 86 đúng không ạ ăn cả cặp luôn anh chị ạ quá rực rỡ đúng không ạ cái đường cầu này cũng khá là đẹp thì à, tiếp tục cái đường cầu này thì nó báo cho tất cả mọi người đó là đây mình có à, viết lại cho tất cả mọi người chúng ta được biết rõ hơn đúng không ạ chờ mình một lát các bạn quý chị nhé mình có bị lỗi một xíu và theo như cái đường cầu này thì ngày mai là tiếp tục các bạn sẽ bắt cho ngày mai đúng không ạ sẽ có g bốn và g sáu đúng không ạ g sáu thì các bạn lấy con số cuối cùng của giờ hai G cuối cùng là của g sáu các bạn nhé con số không đúng không ạ và G4 G4 thì chúng ta lấy con số 9 dựng của G4 Xin lỗi các bạn, mình là bị nhầm đường này thì ngày mai chúng ta sẽ có con 6 đúng không ạ thì ngày mai sẽ có con 6 không không 6 các bạn nhé ngày mai chúng ta sẽ có con à, 06 60 không 6 và 60 đúng không à, Rồi thì à, sau khi nghiên cứu cũng như phân tích thì mình đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người vào ngày mai như sau đó. tàu thì mình sẽ có lô 06 và 60 Bến Tre sẽ có lô 5775 và Bạc Liêu mình sẽ có con lô là 74 47 rồi đầu đuôi sông ba đài còn có con 87 78 09 90 23 32 13 31 đúng không? Rồi, cho nên là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai, ngày 28 tháng 2 năm 2023. Thì kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí. anh chị em đi qua thì nhớ để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng kênh. Với video mình xin kính chào và gặp lại tất cả mọi người. Chúc cho tất cả mọi người chúng ta luôn gặp nhiều may mắn, gặp phái nhiều thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.